Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với ca bóng đá ca soi kèo Ở Ngày hôm qua thì mình chỉ có lên cho anh em một uh, trận đấu thôi Đó trận đấu giữa Verona đối đầu với Juventus Ở vòng 14 Serie A Trận đấu này thì mình có cho anh em đó là đi Juventus chấp 0.75 đúng không Thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng được nửa ý kèo trong cái trận đấu này rồi Và ngày hôm nay thì cũng không có trận đấu nào nữa cả Chỉ có lắc đắc vài trận đấu cỏ thôi Cũng không có những cái giải bóng chính nữa mà dạng sáng ngày mai à, dạng sáng ngày mai sẽ bắt đầu cũng như là ngày mai sẽ bắt đầu diễn ra thêm hai à, cái giải đấu nữa đó là ba giải đấu nữa chứ ba cái giải đấu trong năm giải đấu ở châu Âu đó là ngoại hạng Anh, Bundesliga cũng như là League One còn Serie A và à, La Liga thì đã diễn ra vào dạng sáng ngày hôm nay rồi à, trận đấu sớm nhất đó sẽ là trận đấu ở Bundesliga trận đấu giữa Mönchengladbach và Borussia Dortmund và trận đấu uh, tiếp đến đó là trận đấu ở cái giải Serie A đó là Empoli và Cremonese nào điểm qua một chút hiện tại kèo chấp đang là Empoli uh, chấp 0.25 đổi chủ nhà chấp 0.25 Cremonese anh em nhé và trên dưới cả trận đang là ở mức 2.5 <clears throat> Ờ, đội hình của Empoli trong trận đấu này sẽ là 4-3-1-2 và Cremonese sẽ là 3-5-2 à, trong trận đấu này thì gần như là cả hai đội bóng sẽ có đội hình mạnh nhất uh, của mình chỉ có là Empoli sẽ thiếu vắng uh, cầu thủ uh, Lupeto vì uh, quá số thẻ thôi Empoli hiện tại đang xếp thứ 14 và Cremonese thì xếp uh, xin lỗi anh em là Cremonese xếp thứ 18 <clears throat> một đội bóng cầm đèn đỏ thì uh, cách biệt đang là 7 điểm anh em và Emboli thì ờ, vẫn có một phong độ khá là tốt hơn so với uh, Cremonese khi mà trong năm trận đấu gần đây nhất thì họ có hai chiến thắng và ba trận thua và có một trận thua gần đây nhất còn đối với Cremonese thì họ trong năm trận đấu gần đây nhất thì họ chưa có chiến thắng trận đấu nào cả và đang có chuỗi là ba trận hòa liên tiếp anh em <coughs> xem một chút về uh, hiệu số đi Napoli Empoli chứ Emily trong uh, ờ, 5 trận đấu gần đây nhất của họ thì hiệu suất ra bàn ở ờ, của mỗi trận đấu anh em nhá trung bình đó là hai bàn và uh, ờ, Kemoneze trong 5 trận đấu gần đây nhất thì trung bình họ chỉ có là một bàn hơn thôi còn về mặt lịch sử thì uh, Emily Empoli có phần nhỉnh hơn so với kemoneze khi mà trong 3 trận đấu đối đầu gần đây nhất thì Empoli chiến thắng 1 để uh, hòa một anh em và hòa với tỷ số là hai đều anh em nhé hiện tại kèo chấp đang là 0.25 cũng như là kèo trên dưới cả trận kèo tài đang là 2.7 2.5 kèo thẻ là 5.5 và kèo góc là 9.5 với hiệu số rằng là mỗi trận đấu sẽ thì uh, ờ, Empoli là hai bàn và Cremonese là hơn một bàn uh, chỉ một bàn hơn một chút thôi anh em nhé thì anh em chúng ta vẫn có thể đặt niềm tin vào cái kèo đó là tài trong trận đấu này kèo tài 2.5 anh em nào chắc ăn hơn thì anh em có thể uh, đợi khi nào kèo tài nhón nhảy xuống uh, ờ, 2.25 hoặc là hai hòa thì anh em vào cũng được và trận đấu này thì mình sẽ ưu tiên đó là đội chủ nhà khi mà họ có phong độ tốt hơn so với đội khách đó 0.25 anh em nhé 0.25 và kèo tài 2.5 2.5 đấy đây sẽ là hai cái mã kèo mà mình gợi ý cho anh em trên kênh để anh em chúng ta có thể đầu tư ngay từ đầu còn tất nhiên là đối với mình thì khi nào trận đấu diễn ra cũng như là mình theo dõi trận đấu thì mình sẽ à, nót lại kèo cho anh em ở trên à, trong nhóm sau anh em nhé còn à, anh em nào mà chuẩn bị cũng đến mùa World Cup rồi à, chưa có được à, những thông tin đầy đủ cũng như là à, chưa biết là có nên đầu tư vào những đội nào hay là